tại vì mình uh, xem trọng cái đối tượng uh, thở thế còn trên, trên thực tế đó, là khi mình đi mà mình tròn vẹn tròn vẹn với cái đi thì lúc đó tâm cũng đang định để định trong cái đi đó khi mình làm cái việc gì mà tâm mình tròn vẹn trong đó tức là tức là mình đang định trong đó cũng giống như khi mình ngồi thở, mình tròn vẹn với thở, tức là định trong đó. Vậy thì khi mình làm bất kỳ cái điều gì mà mình vẫn tâm mình vẫn tròn vẹn với cái đó, không có sao lạng gì ra ngoài, thì đó vẫn là đến. cho tại sao là mình lại phải cứ ờ, ngồi lại để mà, mà thở thôi mới là đến. Đương nhiên á, với lại á, với lại là người ta hiểu lầm cái điều này người ta cố ngồi lại cố theo dõi cái hơi thở để định tâm thì là khác mà mình ngồi lại tâm mình hoàn toàn thư giãn buông xạ tâm mình rộng lặng trong sáng không có à, tham cầu bất kỳ một điều gì cho nên lúc đó đó cái tâm nó chỉ biết cái đang là mà cái đang là lúc đó là thợ vì vậy cho nên nó, nó biết là thợ đang thợ vô thợ ra thế nào đại khái là vậy thôi cái khi mà mình tròn vẹn biết đang thở vô thở ra thế nào thôi chứ không phải là để đỉnh để gì hết mà mình chỉ rõ tròn vẹn rõ biết đang thở vô thế thở ra thế nào thôi đó thì lúc đó tâm vẫn định mà vẫn sáng suốt biết rõ thợ đang thợ thế nào như vậy là nó có cả giới định tuệ chứ không phải là chỉ có định không còn khi mà mình ngồi mà mình có mục đích định á thì thì nếu mà nó chỉ mới nó chỉ yên là như vậy thôi thì tốt rồi nè nhưng mà khi mà nó định hẳn vào tức là nó trù vào cái đối tượng đó thì lúc đó tâm mình có thể là ngoài tức chưa duyên nội tâm tịnh trị định đó là vậy nè tức là bên, quên hết bên ngoài chỉ có trù vào cái cái cái cái một một cái điểm đó thôi vậy thì bây giờ thế nào là một một người bảo vệ đúng Ví dụ như bây giờ người ta thuê một người bảo vệ để để mà để mà bảo vệ ban đêm. Tức là bảo vệ để xem thì có ăn trộm mới có cái gì, có cháy có gì không để mà để mà kịp thời để mà mà mà, mà, mà xử lý. Thế thì bây giờ cái người ăn trộm đó đó họ ngồi họ cứ định lại là tốt hay là họ tâm họ đủ bình tĩnh sáng suốt để thấy mọi chuyện xảy ra là tốt thì mình tu đó nó cũng giống như là mình đang làm bảo vệ <laughs> tu mình không làm bảo vệ mình phải bình tĩnh sáng suốt để thấy chuyện gì xảy ra nơi mình xảy ra nơi thân sao xảy ra nơi thọ nơi tâm sao thì đức phật ngài nói là nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa dột thế nào thì tâm của cái người mà mà khéo rõ biết tròn vẹn rõ biết thì cũng không bị phiền não xen vào đó Vậy thì bây giờ vấn đề là có phiền não xen vào hay không phiền não xen vào. Còn bây giờ giả sử như mình cố ngồi định mà con cái nó chơi cái nó nó hát nó hò nó la nó hét kể là mình nội sân lên liền đó trong khi đó đó nếu mình nếu mình chỉ ngồi để mà mà thấy rõ mình đang là thế nào thôi á thì lúc đó xung quanh ra sao không sao xung quanh có hát karaoke cũng chẳng sao luôn đó. đó mình vẫn hoàn toàn mình vẫn hoàn toàn bình tĩnh sáng suốt mình không không không mất gì cả nhưng mà nếu mình đã cố định lại hay mà mình đã cố dựa một cái gì thì luôn luôn là có một cái đối trì lại cái đó ví dụ như mình muốn giàu thì mình sợ nghèo mình muốn mình khỏe thì mình sợ bệnh đó mình muốn yên tĩnh thì sợ ồn ào tức là luôn luôn nó có một cái mà đối trị lại còn nếu mình cứ bình thản trước mọi sự trước mọi thăng thăng trầm như là khi được khi mất khi hơn khi thua khi vui khi khổ gì hết thì mình vẫn bình tĩnh sáng suốt để thấy thôi thì lại không sao đó đại khái là vậy đó cho nên đó, nếu mà mình ngồi và mình đang rõ biết sợ vô sợ ra như thế nào tâm hoàn toàn định tĩnh thì tốt quá nhưng mà nếu mình cố định lại thì thì là không phải không đúng không cần phải cố định lại thầy có một cái pháp định rất là, là đơn giản mà mà hiệu quả rất cao mà cái này nó cũng hợp với cái y học là Người ta nói là điềm đàm hư vô chân khí tùng chi. Thì chỉ cần mình ngồi thư giãn buông xạ để cho thân tâm hoàn toàn trả lại với cái bản nguyên của nó, trả lại với sự tĩnh lặng trong sáng của nó, tự nhiên của nó, chứ không không bắt ép nó như thế nào cả, không bắt nó định lại, cũng không bắt nó cái gì hết á. Mình chỉ buông ra, buông ra tất cả mọi cái ý đồ để bắt tâm phải thế này thế kia đi. Thì lúc đó tâm nó sẽ nó sẽ là yên nó sẽ trở về với cái, cái trạng thái gọi là tịch tình nó là tịch lặng của nó santi santi thì santi paramang sukhang thì cái santi đó, đó là cái hạnh phúc cao nhất cái an lạc cao nhất an lạc đó không phải giống như cái cái khổ với cái lạc bình thường ở đời mà nó thoát khỏi cái khổ cái lạc bình thường ở đời và nó là là một sự tĩnh lặng tuyệt vời thì khi một cái người mà họ chứng ngộ được cái sự tĩnh lặng đó tức là họ đã trở về được cái bản tâm á. khi trở về với bản tâm á, người nào mà đã giác ngộ ra được cái bản tâm trở về được với bản tâm thanh tịnh trong sáng thì người đó có có thể nói đó là một vị tu đạo hoàng cho nên người ta gọi là nhập dòng nhập dòng là gì là trở về với với là cái cái vận hành tự nhiên của pháp chứ không còn không còn chạy theo cái ý đồ của bạn ngạ nữa còn mình muốn đền muốn thế này muốn thế kia gì đó cũng đều là ý đồ của bản ngã buông cái ý đồ của bản ngã đi thì mình sẽ bắt gặp một cái trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng của cái bản tâm thanh tịnh trong sáng mà Đức Phật ngài gọi đó là cái Papasara Chitta. Cái người nào mà bắt gặp được cái Papasara Chitta đó mà không phải là cố gắng để mà mà cố gắng yên đi để mà bắt gặp mà nó phải là tự nhiên tự nhiên khi tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì tự thì tự nhiên thấy ra được cái cái bản tâm thanh tịnh trong sáng cái Pasara Chitta đó khi mà thấy được cái đó tức là một người đã nhập dòng đã vào được cái bản, cái bản nguyên thanh tịnh của pháp à người đó sẽ thấy rằng là tất cả những cái lăng xăng trong đời sống của mình là để ứng phó chuyện này chuyện kia thôi thì cái đó là tùy duyên thôi chứ cái đó nó không có giá trị tuyệt đối nào cả mà chính là trở về với cái tịnh lặng mới là đúng cho nên trong thiền mới có câu là sự lai như tâm thị hiện sự khứ như tâm tùy không tức là cái việc gì đến thì mình ứng ứng tâm ra nhưng mà xong rồi thì trở về không cái trở về không đó đó mình làm sao mà mình mình có thể là bắt gặp cái không đó một lần thì sau đó đó khi mà mình buông ra thì nó trở về được cái không đó thì cái người mà hệ buông ra thì trở về được cái không á thì cái đó từ chuyên môn gọi là nhập thánh quả định nhập thánh quả định tức là không phải định mà cái mặt trở về dòng trở về với cái dòng vận hành tự nhiên của pháp trở về với cái cái dòng thanh tịnh trong sáng của pháp cho nên mới nói là xạ ly ly tham đoàn diệt an tịnh cái an tịnh đó chính là cái dòng pháp xạ ly xạ ly cái cái cái bạn ngạ cái trói buộc cái cái cái khái niệm tư tưởng quan niệm đi tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng ấy, thì nó trở về với là cái bạn tâm thanh tịnh trong sáng đó và khi đó mà người đó nhận ra được là a à, thì té ra là nói như lão tử lão tử cũng cũng giác ngộ được điều đó nào nói là vàng vật tỉnh tác ngô dị quang phục tức là lão tử thấy rằng là cái tâm nó cứ khởi lên sinh diệt sinh diệt nhưng mà rồi nó vẫn trở về một cái tích lặng hoàn toàn của nó à, vô nghị quang phục à, phù vật vân vân các phục quy kỳ căn thì ông ta mới thấy rằng là té ra tâm nó khởi lên khởi lên lung tung đó nhưng mà nó <laughs> nó trở, vẫn trở về cái gốc của nó cái gốc này chính là cái cái mà Đức Phật gọi là nhập dòng đó trở về với cái dòng này này thì đó quy căn viết tịnh đó quy căn viết tịnh tịnh đây là tịch tịnh đó nè trở về cái gốc tức là tịch tịnh tịch tịnh là niết bàn á trở về với gốc là tịch tịnh đó. cho nên quy căn viết tịnh thì vì phục mạng à, thì đó là trở về với cái cái bản nguyên của của của pháp gọi là phục mạng phục mạng trở về với bản nguyên của pháp phục mạng viết thường chứ thường ở đây không phải là thường hằng mà cái thường đây là cái mà trở về với cái bình thường chứ không phải như cái mà mình vòng cầu lung tung đó <laughs> mình là mình là mất bình thường chứ không phải là còn bây giờ trở về lại cái bình thường chứ không phải mất bình thường nữa phục màn viết thường tri thường viết minh tức là thấy ra được cái bản tâm thanh tịnh đó là minh mà vì không thấy ra được bản tâm thanh tịnh cho nên là vô minh vô minh cho nên mới là đi tìm cái này cái kia gọi là ái dục đi tìm cầu cái này cái kia gọi là ái dục à, còn bây giờ thấy ra được cái minh là người đó đã nhập dòng và bây giờ cứ vẫn làm việc đủ thứ mọi chuyện nhưng mà vẫn có thể vẫn có thể khi mà làm việc mọi chuyện thì vẫn là chánh niệm tỉnh giác cho nên họ vẫn không bị ảnh hưởng gì